chào các bạn đã quay trở lại với kênh của chị em nhà mình Chiều hôm nay là một buổi chiều rất là mát, khá là mát Nên chị em nhà mình sẽ rủ nhau đi bắt ốc về làm tất cả các món ốc Mình biết món gì mình sẽ làm món đó Và đầu tiên mình sẽ dẫn các bạn đi bắt ốc Nào các bạn đi đi theo chân mình để bắt ốc nha Mình sẽ đi kiếm chỗ nào có nước nước để có ốc để mình bắt hồi nãy giờ mình đi dọc cái con mương này cũng hơi dài rồi từ trước trước kia lên đây nhưng mà mình vẫn chưa thấy con ốc nào hết nên mình sẽ quyết định đi lên thẳng trên kia trên kia có một đường mương hồi trước mình thấy cũng khá khá là nhiều ốc hôm nay mình quyết định lên trên đó lại thử có ốc không nha mấy bạn đi thôi nào nãy giờ mình cũng đã đi một đoạn đường khá là dài từ tiết dưới kia lên tới trên này và mình đã phát hiện được một chỗ có ốc con mương này chính là con mương này mình sẽ xuống dưới này để bắt ốc đây mình dọc dọc dọc dọc theo con mương này lên trên kia bắt để được nhiều hơn bây giờ thì mình phải xuống thôi nãy giờ các bạn cũng đã đi theo chân mình từ dưới kia lên đây và mình đã phát hiện ra một chỗ này có ốc bây giờ thì mình bỏ dép để xuống bắt ốc thôi bị <laughs> lặt có nơi cái vị ui trời ừ dơ quá đi dơ quá đi hai chị em mình mò ốc nha mấy bạn đó ốc này mấy bạn ốc to có ốc nhỏ có nha cô chỉ dơ cái quần ấy đây đây đây đây đây hai em đây đang làm chuyện mờ ám cho nó vô bì cho nó vô bì đây thêm một con nữa nè Ui ốc hơi bị nhiều Nhiều lắm Ốc ốc hút nữa nè Đó. Đây Bách hết bách hết Không không có chứ ai về quá nhiều, nhiều quá Đừng có rít đừng, <laughs> đừng, đừng có gì Con gì đấy Đĩa Ờ à, đĩa sợ tao sợ Tao hơi sợ đĩa nha Bia mà nó trốn dưới bùng nữa nè Mấy con này trốn vô trốn dưới bùng nữa nè Ngày mai sẽ có ốc để làm món mới cho mọi người xem này mọi người ơi Mấy con ốc này nó lăn ở dưới bùn mọi người ơi Phải mò sâu sâu xuống Nó Ui. mới nhiều Nè Đó nãy giờ cũng được khá khá à. rồi Cực quá mọi người ơi Mọi người thấy sao chứ mình thấy vừa cực vừa dơ đó nghe <laughs> Đây mình đang hái lá giang vào nó ốc nha mọi người lá giang này là tự trồng nên rất là sạch nha mọi người đó lá giang rất là tươi xanh luôn đầu bếp chính nhà mình đầu bếp trường nhé Ok, sau khi tụi mình đã thực hiện xong các công đoạn thì bây giờ tụi mình sẽ ăn review cho các bạn xem nha các bạn xin giới thiệu đây là món ốc hấp xả còn đây là ốc nấu nước dừa ốc úc đây là ốc úc còn đây là ốc biêu ngon mọi người quá ngon Vô. thèm quá ngon hả đây mọi người ơi sau khi hoàn thành mình đã nấu xong mình sẽ ăn nha mọi người mời các bạn một miếng này đó ngon lắm luôn thịt cuốn mèo cây cây giòn giòn dai dai sực sực mấy giờ nó ngon muốn hồi mình phải ăn một miếng ớt nha mọi người đây dai nó mắm ngon thiệt luôn á. ốc đây là hôm qua tụi mình đi bắt ốc ở ngoài đồng ạ mọi người ốc này là ốc nhà nấu rất là an toàn an toàn luôn rất là sạch luôn ốc sạch rồi hôm qua nấu xong ngâm ngâm cho ra bùng bữa nay mới nấu ăn được này đó nhỏ xíu à nhưng mà ngon lâu lâu ăn ốc á thì nhức nách luôn đó ăn thêm một miếng rau răm nữa siêu ngon ngon ừ. cay quá ăn, ăn cay là chảy mồ hôi luôn á ừ, ngon mấy con này nhỏ nhỏ hết rồi <laughs> quá cay nha mọi người ngon thiệt luôn á cay chảy nước mắt luôn đó ốc này được nấu với nước dừa nó rất là ngọt luôn này Trời anh kia hai hai đang nhiệt tình ghê <laughs> sâu ăn nào luôn xuống rồi xuống rồi là kêu đất đây là hậu trường mấy anh em nhà mình rất là đông luôn nha mọi người ơi mình review là mấy cái đó ở dưới cùng ăn ăn rất là sốc sắn mẹ ăn được bó không đây gì mà rất là đông đâu ngon quá do nãy á nãy anh à, quên thang đồ đất á ăn một miếng lá giang chua chua ngọt ngọt siêu ngon bỏ cái nick ơi thấy anh hỏi anh nick ngon mọi người anh nick ngon em ngon hơn cái đảo đó con lên dẻo à tao bao nhiêu nói cậu có mấy đứa gì đó ăn việc mà ngon quá <laughs> ừ. Ôi mình sẽ hấp một miếng nước à, à mình à, nước này hả? Dạ. Miếng nước này ngon nè, thấy là ngon là được ăn đó là chắc do má mình ạ má mình quay quay quay trời con gái cũng thương phải tôi hay lắm vui ra anh gì cắm cú này gì chờ. khóc mà cái miệng nó cái miệng làm mà gì thương soke sake ngon thiệt luôn á anh mà cầm cùi anh bạn hoàng hết luôn trời ốc bắt nên là nó hơi nhỏ nhưng mà không kệ có ăn còn hơn mọi người nhớ ủng hộ một like nha bỏ cái đuôi nha mọi người đừng nghe nó ăn <laughs> cái đuôi ghê lắm đuôi ngon hơn đầu ăn một miếng ớt rồi hết Wow, chán quá, chán chưa, không? dừa ăn dừa khóc cái này được gọi là dừa ăn ốc dừa khóc ăn cái này nó thơm thơm mùi dừa rất là ngon luôn con kèo kèo khẩu trang quần chưa hôm nay mình review nhưng mà do quần chúng đông quá nên nghe tiếng ồn xung quanh mọi người thông cảm nha mọi người ơi mà một mọi người thêm một miếng gió này, này. chúng con thật đây chấm một miếng rau răm nữa anh ơi là bá cháy bồ chét luôn ạ à. mời mọi, mọi người nha hôm nay chắc mình ăn tới đây là mình xin dừng clip À, ngày mai à, khoảng 3 à, giờ chiều thì mọi người hãy à, lên clip mọi người xem Đón mình xem tập 2 tập 2 mình review món khác nha mọi người bye bye, bye.